Xin chào các bạn, à, chúng tôi đang đứng ở đây đó là nhà thờ của từ thời ờ, thực dân Pháp à, xây dựng trên à, đỉnh Ba Vì và bây giờ được gọi là phế tích hay còn gọi là nhà thờ đổ. Một cái kiến trúc vô cùng độc đáo, đặc trưng của kiến trúc thời kỳ Pháp, thời kỳ Pháp thuộc tại Việt Nam. Bây giờ thì chỉ còn lại là bức tường thôi, còn cái mái thì nó đã bị hỏng rồi. Bên này chúng ta nhìn thấy toàn bộ cây xanh bao bao trùm kín lấy tòa nhà, cả phần ống khói phía trên. Nào chúng ta hãy cùng à, vào trong khám phá. <clears throat> hãy cùng vào trong khám phá. Đó. Đi thẳng à, thẳng vào chúng ta có thể thấy là đây là à, sảnh chính. Được chưa? Sảnh chính. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của ngôi nhà thờ cổ đấy có một cái tròi tháp chuông rất là cao cái này là bản chất là tháp chuông đấy, tháp chuông rất là cao và nhờ thời gian thì đây đã trở thành một phế tích rồi các bạn có thể thấy là cây nó mọc lên nó bao trùm lấy cái toàn bộ cái nhà thờ cổ đấy rồi đấy các bạn nhìn thấy đấy, toàn bộ phần ngoại thất của nó nhìn trông rất là bề thế và chắc chắn à, cảm ơn bạn đang theo dõi video của phạm thành biên cảm ơn bạn hãy chia sẻ nó hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia phạm thành biên xin cảm ơn bạn thường rất là chắc chắn và kiên cố bình thường cột là cột thép bê tông mới làm bằng đá đây là hoàn toàn tường ừ. được xây dựng từ các cái ờ, đá, đá khai thác từ ờ, núi ba vì này núi tảng ở trên ờ, tường cao trên kia còn có một cái cây nó mọc lên giữa tường nó phi lên luôn Đó. đây toàn bộ bức tường như này xây bằng đá 100% rất là đẹp Đó, các bạn có thể nhìn thấy cao vút lên đây là tháp chuông đó ở góc này chúng ta chưa nhìn thấy được đẹp tôi sẽ quay sang góc bên này chúng ta nhìn thấy cái góc nó trông nó rất là đẹp đây tháp chuông mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên tường đây có các cái bậc để cho uh, mọi ờ, người có thể trèo lên được cái bậc này và lên trên đỉnh cao kia có thể lên đấy là thỉnh chuông như thế đó thỉnh chuông đấy, qua các bậc bậc các bậc này gắn luôn vào tường chúng ta có thể tiến lại gần xem các bậc đây các bậc này có thể tiến lại được leo lên được đấy các bậc đó wow rất là cao luôn đó là có toàn bộ phần ngoại thất của cái uh, nhà thờ của ngôi ngôi nhà, ngôi nhà thờ này đây là thờ thánh nơi thánh đường đấy các anh chị có thể nhìn thấy một vòng nữa đấy, toàn bộ phần uh, tường cổ đá dày rất là bền vững trường tồn với thời gian phải nói là trường tồn với thời gian đến mức độ là cây chúng ta có nhìn thấy trên cây này mọc luôn ở giữa đỉnh à, tường đá luôn một cái cây cao vút lên Đấy, rất là đẹp đó à, đây là chương trình mà chúng tôi đi khám phá các cái à, vùng đất mới những cái di tích lịch sử à, của Việt Nam ở mọi miền tổ quốc Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào các cái video tiếp theo Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.